chào tất cả anh em đã trở lại kênh của mình ha hôm nay anh em mình sẽ đi câu cá nghe anh em bây giờ mời tất cả anh em cùng theo dõi tiếp video này rồi ờ, vậy thôi vậy thôi rồi anh em mình sẽ đi câu cá nghe nè Tới câu mồi gì dây à, đen đây lấy à, gì vậy lấy gì à, vậy mồi mận nha cả nhà Đấy. Vô nhà đi cứu quý. Đi từ từ thôi cho thằng té. Đi vô đi con. Ở đó hả? Cao này hả? chút xíu vậy hả tự đâu móc nguyên trái chứ rồi đây là vị trí câu nghe anh em bây giờ anh em mình sẽ thả mồi coi câu được cá nào không nha mình nó ăn rồi nữa nó giật cái nhảy nhất. nó cơ hội đến cái lần này giật là nó quấn lên cái gì ốc hay vậy rồi trái mận không ăn giờ anh em mình đổi mồi nha anh em chín cây dồ hốt luôn hả vậy rồi rồi tới câu chuyện luôn thôi vô đi điện ơi Còn mới dính rồi có có có có cái giật lên được không? rồi rồi rồi dính rồi dính rồi dính rồi anh em ơi à. em bốc lửa đậu hoài không chứ con mừng quá rồi dính rồi nghe anh em đây đây đây quay gần gần cái lớn coi anh ờ cái cái cái nữa lửa bự quá nuốt ê ê rồi Dục luôn hả? Luôn. Rồi rồi. Rồi đem cân cân mấy ký rồi. <laughs> Đây dính rồi nghe anh em. Ồ, ok. Cũng khá khá. À. Có cá không? Wow. Không có chơi vậy nha. Xin lỗi em đi. Quy. Xin lỗi. Nó, xin lỗi ừ. rồi. thành quả của mình sau một phần mất quả là mọi người rồi đem vô là món món gì đây mày đem vô mình chiên xù đi rồi chiên xù tiếp vô nhà để Sao nguyên con cái này to vậy ta mình cha cha cha cha cha hả Đấy rồi chưa ok cân cảm vậy Hồi rủ qua nhậu. Hồi rủ qua nhậu rồi, rồi. <laughs> Thôi à, trời hồi sáng à, hỏi thì đưa tiền không không? Nói chứ đưa quản đưa tiền. Đủ nhậu à. à. ký lên ừ, trả ừ. tiền cho người ta. Thì con này chục ký chứ gì? Trà Cái rửa hết nhớt rồi thôi. Bỏ lại nhiều đi rồi chế giấm rồi nó đây luộc ăn không ủa có thịt bò xào luôn hả trời ơi người ta dạ. bồi bổ chứ dạ. mà <laughs> dạ. rồi lên ngay đây nè cả nhà đó rồi bây giờ ờ, điền sẽ làm món gì vậy điền cá tai tượng này bây giờ mình sẽ ờ, sơ chế cho nó hết nhớt à rồi mình ờ, mổ bụng mình chiên xù mổ bụng mình chiên mở bụng chiên xù gói bánh tráng hả ừ. rồi món à, cá gì nó quên mất tiêu nữa rồi cá tai <laughs> tượng cá tai tượng cá tai tượng chiên xù gói bánh tráng nhớ mở bụng nha rồi <laughs> Đâu có mình trà cho hết nhớt đi rồi nè. Không có đặt với tấm thớt hay gì ta thấy được sự chút mặc cái quần đồ quay vậy chắc đồ chắc ta ỉa luôn quá nãy giờ có chĩa ra không chưa thấy thì có bảo vệ hay gì không biết không <laughs> tao mới hỏi lại luôn à có là coi hết cái clip khúc đầu ấy tao cắt cái đồ đưa lên đó là gì luôn à đội quần luôn á đi á đi vô công ty á cắm đầu ra ngoài chứ không dám ngước lên không nhiều khi nhờ vậy em lên luôn không chừng cũng vậy, vậy tiền nhóc chứ cũng đó là tiêu điểm đó thôi à. thôi à, đừng có nhận em làm vợ lên nha <laughs> vô công ty à. à, đừng có nói à, em vợ lên cũng à. đừng nói đừng quen anh à. <laughs> nếu là có tiền là được hả đó vớt lên chấm chóng nhảy xuống hai chị em bơi luôn <laughs> <laughs> rồi anh em đang thấy là đầu bếp điền lố cái đầu mà đâu mất cái đầu đâu vậy im lặng nói chuyện coi rồi anh em đang thấy là đầu bếp điện đang làm sạch con cá này đáng tí nữa ờ, chiên xuồng anh em đó cá cũng khá, khá lớn ạ nhiều ờ, con này cỡ 2 ờ, kg không đi gần 2 kg ạ ồ có lý ta nổ mạnh đang nói chuyện anh em mình ờ, chơi dân giả luôn nha cả nhà bây giờ anh em mình đào lỗ rồi bây giờ ờ, để ờ, chiên xù con cá tại chỗ này luôn đó như anh em đang thấy là đầu bếp điện đang chuẩn bị cái phần dầu mỡ để mình chiên xù con cá nha rồi tự nhiên thấy màu đen là hết phái luôn rồi ờ gì dữ vậy tắm bây giờ làm cho cá lội trong dầu nghe từ từ từ từ em xích lại chút xíu nữa anh không thấy em á chưa không nói chung khỏi thấy người cũng được ồ oh. ừ, nó hút dầu ghê á hả Rồi như anh em đang thấy là cá tai thượng tắm dầu rồi như anh em đang thấy là con cá tai tượng đã được đưa lên chảo và đang ờ, chiên nghe anh em nè nhìn nè nhìn vỏ nó bóc lên nè nó được mà đâu có con đâu cái được cắt nóng con Ở dưới được chưa? Ồ. Ngon ngon ngon. dễ rồi trời nói giấm á nó lẽ trà không trà chanh ừ mà giấm một bữa chỉ trà chanh mà sao nó đâu cấp dữ vậy cắt chặt kỹ quá hết nhớt không cấp luôn rồi cá tai tượng chiên xù đã hoàn thành nghe em đây nhìn cũng ờ, khá là ngon à em chơi mỏ tài lắm rồi đó rồi hiện tại à, món à, cá tai tượng chiên xù đã lên bàn nghe em bây giờ mời tất cả anh em cùng thưởng thức cái món này với gia đình của mình nha bưng không đây đây cũng khá là ngon nghe anh em đây mời tất cả anh em ha rồi mời tất cả anh em ha cha bữa cơm không để ăn cá trước ờ, mình ờ, ra chân trước nha đấy nước đi hai khô à Ồ, không có trái ớt này thì không mắm này vậy? sao vẽ nó... Được không? Nó, nó nhiều tử như vậy, lấy muỗng múc à. Tại không biết vẽ. À, <laughs> đây, mời anh em nghe. Đây, đây, đây. Ăn cá, ăn cá. Ăn cá. Thôi, thôi mình vô đi. Thôi, chúc sức khỏe. Vô. Đồ xanh đỏ vàng luôn á. <laughs> anh đi chơi game hả à. biết găng anh gì biết găng hả ôi lớn bị biết găng ra. đó găng còn cái nào đâu găng kẹo kẹo thấy chưa thấy anh biết găng chưa anh đã bị chiếc răng rồi đó con ăn kẹo nhiều vô anh ăn kẹo cô thấy ăn rồi. trà bữa giờ nó hơn bữa rồi Ừ. Đúng rồi, ăn xong phải đánh răng mới đi ngủ. Cho nó mượn cái điện thoại nó coi đi nằm là nó máy nó buồn kìa đi thôi, em có ý bánh răng thì đi ngủ răng đầu ăn mà không mì rồi mời tất cả anh em nha rồi cá tay tượng chim giòn nghe nè khá là ngon à. rồi. rồi mời cả nhà nha vô vô ăn uống lành mạnh mà kiểu vậy hả à. <laughs> <laughs> chục clip hết vẻ tám cái clip ăn ăn nhậu rồi clip nào cũng có cho ăn lẩu ăn lẩu luôn nhậu nữa sẽ ừ, uống nước ngọt mà Còn thấy bỏ là cho uống bia rồi nha Phải không? Hỏi Út Điền với hỏi um, ờ, cái bác này coi Rồi, vô Vô à, cái này là như này à, video đến đây kết thúc rồi xin à, chào à, tất cả anh em nha rồi rồi mình cũng xin dừng lại video ở đây nha anh em nếu anh em thấy thích cho mình một like một đăng ký để ủng hộ mình rồi. hẹn gặp lại anh em ở những video kế tiếp rồi. xin chào bye bye. bye bye bye bye mà quay mặt con mẹ con à. gói không khỏi nè 不一样。